bầu thủy làm lễ dân nhang dâng lên tam bảo mười phương độ trì dâng nhang lễ mẫu tình vì cung cấm quảng hàn nàng cung cấm quảng hàn dậy thỉnh cô xuống dưỡng gian người đồng chức chức nữ cô thủy cung huyền trần châu thành tâm bát nước đời châu lâm dâm phân quyết cô trôi lâu thì vẳng tai nghe thấy ba tiếng chuông ờ, ý kinh gió vọng ao ao đến cây thì đò đèn mát mát nước lăn tăn nổi tiếng dỗ qua chân cô bước xuống thì phách rằng phách nhân phách buộc gấp dèo phản khoan sùng xin cô mở lái ra phản sùng cô mở lái ra khoan sùng vượt vượt bể chiều ra khoan sùng không mong ba bão tác khoan sùng cô tay chiều có một mình cô cô nhìn lên không trung vũ trụ sông ngân hà phản dù dưới chân chân tây bà phản dù hoang nước nước hoa bóng dư sông nhấp nhấp nhô phản quan dù cá lượn từng đàn phản quan dù trắng đen xanh đỏ Oh. phận dù qua quyền sắp nghe tôi bến phận dù và đã tới nơi bến rồi đưa tay nên đôi tay xin cô bê gác mái trèo bơi cô dâu rước vua rước mẫu lên để khoan sông cô đo nước về bản đền đây cô sơn phong mục mục ba bông là nơi cứu khách thoát phòng hiểm nguy qua cơn qua cơn binh lửa bất quỷ minh minh lửa bắt kỳ ngọc ngọc chim tay nước cô về thoại cung bông hoa đuôi thục nữ tơ hồng chưa trao vẻ thanh vẻ thanh lá ngọc cô càng cao ý vẻ thanh giá ngọc càng cao biết đâu quân quân ly tử bà trao duyên hai nương dâu nương dâu một phút cô biển rũ sạch hoa người thủy cung thuyền bè thuyền bè xuôi ngược đôi ờ, biển nhớ công ơn đức đức lập lập đền hỏi hương lê chiều lê chiều